bước chuẩn bị một mô hình đầu óc á, còn hiện ờ, bốn bước sau thứ nhất đó là cái khâu chuẩn bị thứ hai là cái khâu làm bể và xử lý bể thứ ba và là chúng ta sẽ tiến hành trồng thủy sinh và thứ tư sẽ là một số cái lưu ý về ờ, nuôi ốc trong cái khi mà cái quá trình mà thực hiện làm bể xong thì bà con sẽ tiến hành là xử lý bể như bà con biết là cái ờ, bể bạc nó có cái mùi cao su chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc của Đài Đồng Tháp Hôm nay em xin à, gửi đến bà con về quy trình để chuẩn bị một mô hình nuôi ốc trong bể lọc bạc Thì hôm trước là em có gửi đến bà con về ba tập nuôi ốc vui đen trong bể lọc bạc từ nhỏ tới lớn của khách hàng bên em Hiện tại dịch bệnh nên khách hàng không có cho bên em vào để thực hiện video tiếp tục nữa nên à, bên em sẽ tiến hành à, hai cái mô hình gồm hai bể ở à, tại trại để à, tạo mô hình để cho bà con tới tham quan thì với hai cái bể này là bên em sẽ à, tiến hành nuôi một bể là nuôi ốc bu đen và một bể là nuôi ốc lát với diện tích là 60 chuồng như bà con biết á, nuôi con ốc bu á, thì nó chúng ta không có tốn thức ăn không có tốn công chăm sóc mà chúng ta cần phải tạo môi trường tự nhiên để cho chúng sinh sống phát triển các bước chuẩn bị một mô hình tổ óc còn hiện bốn bước sau thứ nhất đó là cái khâu chuẩn bị thứ hai là cái khâu làm bể và xử lý bể thứ ba và là chúng ta sẽ tiến hành trồng thủy sinh và thứ tư sẽ là một số cái lưu ý về à, nuôi ốc trong cái chúng ta sẽ vào cái bước đầu tiên đó là cái à, khâu chuẩn bị thì ở khâu chuẩn bị này là bà con chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị diện tích thì với diện tích là tùy vào cái điều kiện tự nhiên của bà con thì bà con đo xác định bà con phải xác định là cái chiều ngang và cái chiều dài của cái bể thì cái chiều cao thì bà con có thể là làm một mét hoặc là nửa mét nó không vấn đề gì cả thì khi mà xác định được cái à, diện tích của à, bể chúng ta sẽ tiến hành đi đặt bể như bà con thấy đây là cái bể mà bên em à, cung cấp thì bên em mai sẽ luồn dây dịch vào bốn góc bể thì có cái diện một cái diện tích khác nhau ở đây cái bể này là 3m 2m với diện tích là 6 mét vuông thì với cái bể diện tích 6 mét vuông này chúng ta có thể nuôi được từ 2.000 à, đến 3.000 con nó vừa để à, cho bà con nuôi nuôi à, thử nghiệm hoặc là nuôi với mô hình nhỏ như bà con thấy là cái bể này rất là chắc chắn còn cái à, cái à, cái khung sắt nè cái khung đây là cái khung sắt cái khung sắt này thì tùy theo bà con chứ bên em không có cung cấp khung sắt này nha bà con bà con có thể không dùng khung sắt có thể dùng à, cọc cây thôi cọc cây để đóng đóng súng à, một mét một cây chúng ta sẽ căng rất là chắc chắc chắn và khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần diện tích và phần vật tư thì chúng ta sẽ qua tới cái bước đó là cái bước làm bể và xử lý bể thì làm bể thì bà con cứ ờ, khi mà có đầy đủ vật tư và diện tích bà con cứ căng lên thôi bà con căng bể lên cái bể thì bà con nên làm cho nó uh, gọi là chắc chắn cũng như là cái cái độ thẩm mỹ nó có nhìn nó khả quan tí nói chung là nó bà con nuôi phải xác định là nuôi lâu dài thì khi làm bể là bà con nên làm đầy đủ các cái ống thoát đáy cũng như chống tràn thì ống thoát đáy là bà con sẽ thay nước thì nuôi ốc thì chúng ta cũng không cần thay nước nhiều chỉ cần một tuần chúng ta thay từ 50 đến 20 trăm thôi cái lỗ thoát đáy thì vọng mưa nước nó sẽ mưa nó sẽ chạy ngoài thì khi mà mưa thì ờ, nước mưa cũng không vấn đề gì đây như bà con thấy đây là cái hệ thống ờ, đáy của bà đẹp bà đem có một cái cây ờ, nước để chống chạc khi mà mưa nó dâng lên tới đây thì nó sẽ tràn ra ngoài không làm cho cái ờ, cái bể chúng ta nó tràn đi sau khi ờ, căn bể xong á thì bà con sẽ tiến hành làm cái mái che như bà con thấy là, là bên đem ờ, che bằng lưới lưới lan nhất thiết là bà con phải che che mát cho cái cái bể vì mực nước chúng ta đưa lên tầm khoảng 3 tắc nếu mà chúng ta để ngoài nắng thì nó sẽ làm nóng nước làm, làm nước thì bà con có thể chơi bằng lưới lan hoặc là bà con có thể làm trong cái bóng ờ, bóng ờ, cây mát để có thể làm giảm nhiệt độ cho cái ờ, ốc khi mà cái quá trình mà thực hiện làm bể xong thì bà con sẽ tiến hành là xử lý bể như bà con biết là cái bể bạc nó có cái mùi cao su nếu mà bà con không khử hết được cái mùi cao su thì, thì con ốc nó sẽ không sống được khi mà chúng ta thả vào thì nó sẽ bò lên cái khỏi mặt nước khi mà nó sống được thì nó bò đi thôi cái bể mà sau khi chúng ta hoàn à, thành á chúng ta sẽ ngâm nước chúng ta sẽ cho nước vào bà con có thể cho đầy bể luôn như là cái bể bên em làm à, hàng cục sạch thì bên em sẽ cho đầy bể luôn hoặc là chúng ta cho lên tập 4 tắc tại vì mực nước chúng ta nuôi chỉ ba tắc thôi chúng ta cho lên 4 tắc thì chúng ta sẽ ngâm ít nhất là phải là 3 ngày thì sau 3 ngày đó chúng ta sẽ xả bỏ xả bỏ cái nước đó chúng ta sẽ cho nước mới vào thì chúng ta cho lớp mới vào thì chúng ta sẽ qua cái câu tiếp theo đó là chọn thí sinh như bà con thấy đây là tại bên em có trồng cái cây thủy sinh trong cái cái chậu kiện trồng vào chậu nhựa nha bà con trồng trồng đất vô chúng ta sẽ thả vô thôi ở giữa thì bên em à, thả bông súng bông súng thì chúng ta cũng trồng trong chậu kiện thì bà con có thể trồng uh, trực tiếp cây xuống cái uh, bể bể đáy thả đất vô thì ở đây bên em trồng vô cây trồng chỉ cho nó nhìn nó mỹ quan nó đẹp tí thôi đất vô thì nó dơ lắm nói chung là chúng ta có thể thả đất có thể thả bùn vô hoặc là không thả không cần thiết khi mà bông súng này mà còn thấy bông súng mà cái lá cái bông súng mà nó héo xuống thì con ốc sẽ ăn bèo nó cũng ăn nói chung là tất cả cây thủy sinh thì chúng ta thả thì nó đều ăn ở đây em có trồng cong nữa nè cong đuôi tròn cây thủy sinh nó lọc nước thứ hai là nó làm giá thể cho nó bám và thứ ba là sẽ làm thức ăn thì nó ốc bà con có thể là không cho nó ăn gì cả những cái cây thủy sinh này khi mà nó già xuống nó sẽ đeo nó ăn thứ nhất là cái lá cà muống nó nó già nó cũng ăn cái bông súng cái bông của nó đó cũng ăn bèo thì nó ăn rồi còn cái lá tài tự này thì nó, nó héo xuống thì nó sẽ ăn thì khi mà bà con trồng thủy sinh thì ờ, ít nhất là tầm khoảng 5 ngày 5 ngày sau thì bà con mới xuống giống được à, vì khi mà 5 ngày sau thì cái cây thủy sinh sẽ phát triển cái thứ hai là ổn định nguồn nước cho bà con thì như thế là khi mà bà con chuẩn bị một cái bể là tầm khoảng 7 đến 10 ngày ít nhất là khoảng 10 7 ngày như thế thì bà con mới tạo được ngôi trường thích hợp để xuống giống có nhiều bà con là khi mà mới làm bể xong nói chung là chưa làm bể luôn chỉ ờ, biết là hỏi ờ, quan tâm là hỏi có giống hay không thôi nếu mà có giống thì ờ, lấy về và căng bể và thả xuống như bà con biết là nuôi ốc là chúng ta không phải như nuôi các con vật thủy sản khác như cá thì chúng ta chỉ cần đổ nước thì là nuôi còn nuôi ốc thì chúng ta phải tạo môi trường như tự nhiên có đầy đủ các cái thủy sinh để cho chúng phát triển bà con nên chuẩn bị ít nhất là khoảng 7 đến 10 ngày cho nó để bể nó ổn định nguồn nước bà con thả nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn còn vấn đề về con giống thì ờ, hiện tại là một tuần bên em sức tầm khoảng 100 đến 150 ngàn con thì tuần nào hút sức nên ờ, bà con cứ an tâm con có thể đặt trước từ 7 đến 10 ngày là bên em sẽ cố gắng cung cấp cho bà con với cái số lượng cho bà con nuôi à, hạn chế thôi còn nếu mà nhiều hơn nữa à, ờ, khoảng à, từ 10 ngày trở lên thì bà con phải đặt hơn nửa tháng nếu mà từ 5 ngày trở lại thì nó sẽ bên em sẽ cố gắng gửi cho con con làm bể xong là bên em sẽ chụp hình lúc nào cũng yêu cầu bà con chụp hình gửi cho bên em tham khảo và bên em nếu mà ok bên em sẽ chốt được hàng cho bà con trong cái khâu trồng thí sinh đó thì em cũng uh, xin gửi đến bà con về các cái lưu ý mà bà con sẽ phải à, gặp phải trong cái quá trình làm cái à, bài cũng như mô hình nuôi ốc bươm bài bán thứ nhất đó là về cái à, mặt cầu nuôi thì mặt cầu nuôi là từ 100 đến 300 con trên một mét vuông cái thứ hai là cái diện tích mà để nuôi một một cái bể mà để nuôi đó, là tốt nhất là thấp nhất là phải là 6 mét vuông và cái thứ ba là để à, nuôi ốc trong cái bạc á, thì không nhất thiết là chúng ta phải để đuôi thứ tư là cái mực nước cái mực nước mà chúng ta nuôi là từ 0,3 đến 0,5 mét cái thứ năm là sau khi trồng thủy sinh thì tầm khoảng một tuần sau mà còn nguyên xuống giống được và cái thứ sáu là con ốc nó ăn cái gì thì nó sẽ ăn các cây thủy sinh thực phẩm thanh niên thứ bảy là thời gian à, thu hoạch thì nó sẽ tầm vào từ 3 đến 4 tháng tùy vào cái thức ăn thể dạng của ngóc á ngóc thì nó sẽ không có lớn đều nó sẽ có con nhỏ con lớn chúng ta sẽ thu cái con còn à, lớn trước thì nuôi cho bẫy bạc thì bà con sẽ thích hợp để ương con giống để à, nuôi lên sinh sản thôi thì tầm khoảng 4 à, tháng nó sẽ sinh sản cho bà con nó sẽ bắt cặp và sinh sản con ốc nhỏ nó vẫn sinh sản cái uh, tiếp theo là cái độ pH thì cái độ pH là để nụ ốc là từ 6.5 đến 8 và có cách nào để làm giảm hoặc tăng pH thì uh, chúng ta không có cách làm giảm hoặc tăng pH mà gọi là ổn định pH bà con có thể dùng được bịch hoặc là cái than à, cái than tổ ong cái than mà đã đốt xong rồi đó các cái uh, tiệm ăn sáng họ bỏ rất là nhiều quá thì bà con cứ dùng để vô nó sẽ ổn định pH cho bà con tiếp theo là bao nhiêu ngày thì chúng ta thay nước một lần thì nuôi ốc thì chúng ta không cần phải ờ, thay nước nhiều chúng ta chỉ cần một tuần chúng ta thay tầm 20 đến 30 phần trăm bằng cách là xả tràn bà con có làm một cái ống xả tràn đó bà con cứ cho nước cho nước từ bên ngoài vào thì nó sẽ tới cái mức ờ, tràn nó sẽ tràn ra nó sẽ đẩy cái nước ờ, cũ ra nước mới cứ đưa vào thôi thì bà con chú ý là làm tầm khoảng từ 20 đến 30 phần trăm thôi nó sẽ tràn đi còn các cái phân mà nó động lại là bà con không cần không cần phải quan tâm nhiều quá nó sẽ đập phía dưới cây thủy sinh nó sẽ hút ờ, cái phân đó làm để chất kim dưỡng và nếu mà bà con sợ con ốc nó bị mòn vỏ thì chúng ta sẽ sử dụng vôi để sát trùng thì ở mấy tập trước em có hướng dẫn rồi bà con có thể tham khảo lại và tiếp theo đó là thì bà con có thể dùng cái nước máy cái nước sinh hoạt của bà con á để nuôi ốc à, nhưng mà tốt nhất là bà con nên ngâm cái nước đó cho vào cái ba cái bột cho cái bột chứa nó cái cái cái cái, cái, cái nước đó từ 2 đến 3 ngày để nó tự được cái clo nếu mà cái nguồn nước nào mà tự cái clo tự cái à, cái một thức tẩy á hai đến ba ngày là nó bay hết rồi thì bà con cứ dùng nước đó để nuôi tiếp theo là cái nước giếng có nuôi được không thì nước giếng nuôi được bình thường nhưng mà chúng ta cần kiểm tra độ pH khi cái độ pH ổn định thì chúng ta sẽ nuôi được. thường tiếp theo là làm sao để xả hết cái phân bột ốc đó trong cái ờ, cái bể ấy, thì chúng ta không nhất thiết phải xả hết tại vì nước khoanh đó nó sẽ làm cái chất dinh dưỡng cho cây thủy sinh và tiếp theo là cái sát trùng nguồn nước phương pháp của sát trùng nguồn nước là dùng vôi vôi canxi vôi canxi mềm đó thì mỗi lần thay nước bà con cứ xịt lên thì uh, lúc trước uh, ở mấy tập trước em đã hướng dẫn rất là kỹ về cái uh, cái liều lượng bà con cứ xịt lên cứ mỗi lần thay nước hiện tại là có nhiều bà con làm dụng quá nói chung là không nên làm dụng vào cái vôi nếu mà con xịt nhiều quá nó sẽ làm à, tăng cái pH của bà con trong cái bể nuôi nên mà con cứ à, thực hiện à, đúng liều lượng là cứ một tuần con thay nước thì bà con cứ sát trùng nó thôi sẽ làm tạo vỏ cái chất khỏe cho con dọn lắm em cũng chia sẻ một số cái lưu ý thôi thì nếu mà bà con có cần có câu hỏi nào thì bà con cứ để lại dưới phần bình luận em sẽ tiếp tục ờ, gửi đến ờ, những câu trả lời ở cái ờ, video sau thì ở tập sau thì em sẽ tiến hành thả giống thả giống ở hai cái bể này thì một bể em sẽ thả ốc bu và một bể em sẽ thả ốc lát cái ốc lát thì sẽ là ốc miền bắc gọi là ốc mít đây là ốc lát đứt nhỏ ở miền bắc thì hiện tại giống vàng hiếm bên em hiện tại đã gầy được cũng khá nhiều một tuần có thể xuất được từ 20 à, đến 30 ngàn con nói chung là học lát thì cái à, cái kích thước thành phẩm nó nhỏ hơn mà cái giá trị cái, cái giá trị à, nó cao hơn cái giá nó thành phẩm lục hợp cũng cao hơn buôn từ 20 đến 30 ngàn và cái, cái thịt nó ngon hơn thì đây là hai cái mô hình bên em thực hiện ở trại ở trong tháp 10 tới sẽ bên em sẽ mở cửa cho bà con quan lại hai cái mô hình này sẽ cho bà con tham quan luôn bên em sẽ nuôi từ nhỏ cho tới lớn để à, cho bà con tới tham quan cũng như hỏi kinh nghiệm thì như bà con thấy đây là cái à, cái à, cái ao bên em lúc trước đào để xử lý để thả đây hiện tại là bên em đã xuống đây 50 ngàn rồi ở đây mật độ em nuôi trong cái ao này là tầm 50 con 50 con trên một mét vuông